Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Nestle gấu hệ dinh dưỡng tiên tiến với ba sản phẩm đặc chế đáp ứng tốt nhất nhu cầu dinh dưỡng khác nhau của bé qua ba giai đoạn phát triển. một cộng cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. ba cộng chuẩn bị khả năng học hỏi tốt nhất. sáu cộng đạt được chiều cao tối ưu. Nestle gấu hệ dinh dưỡng tiên tiến.